thế là thì à, cái đợt đấy là trang còn đang nhỏ lắm cái thời gian còn đang đi học mà là học sinh ấy. Ờ, mới mới quen nhau vậy thôi chứ còn con trai cô cũng chưa nói là con à, yêu hay là con à, này kia không nói thì cô cũng không có nói gì luôn giữa mẹ của trang với lại cô là hai nhà gần nhau đi bào mì mướn chung với nhau vui lắm rồi cũng nói đùa với nhau mai mốt nhà chị có con trai em có con gái thì chị em đi làm xui thế nói ờ vậy cũng được trai cô cũng về nói là con quen trang mẹ thấy như thế nào thế nói giờ mẹ thì mẹ nói thật về này giờ cái công việc á của các con là chưa có tới nơi tới chốn thì mẹ cũng muốn là sau này các con à, có công an được làm ổn định học hành xong xuôi thì lúc giờ cũng tiến tới hai gia đình nói vui với nhau về về chuyện làm xuôi á thì thì vui mình vui vẻ được lắm nhưng mà ý là khi mà hai đứa à đứa này nó yêu nhau rồi đó là có vẻ có vẻ là khổ rồi đó có vẻ là, thật <laughs> sự là như vậy luôn cái lúc mà bắt đầu thấy thấy mà lớn lớn xong bắt đầu đi chơi với ảnh xong là mẹ ở nhà này kêu mày đừng có yêu hoàng nha tao nói trước rồi nha mày <laughs> không được yêu nó rồi nha mẹ thằng lao con đi chơi yêu đương gì tầm này cái thời điểm ban đầu con yêu ảnh là gia đình không thích con nhiều con vẫn biết cũng khả năng là vì ảnh thứ nhất là ảnh thực sự ra mà nói hai cái hoàn cảnh hai gia đình nó khác nhau nhiều quá có thể là con trưởng thành hơn ảnh nhiều mặc dù bằng tuổi nhau nhưng mà con ờ, từng trải nhiều ừ, cuộc sống gia đình khó khăn nhiều dạ, mời, chào mời chồng ngồi xin mời hai mẹ con mình ngồi ạ à. <laughs> À, xin mời mình giới thiệu Cô là Nguyễn Thị Vui Năm nay cô uh, ờ, 58 tuổi ờ, Nhà cô ở ờ, thành phố Đồng Xoài À Đồng Xoài, Bình Phước à. Bình Phước à. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. Con chào chú Quỳnh Linh với lại Lê Lộc Con tên là Trần Thị Thùy Trang Địa chỉ cũng giống như mẹ luôn <laughs> Năm nay con 32 tuổi Cưới năm 2014 6 năm 6 năm, 6 năm rồi. rồi Con chỉ có một đứa trai với hơn 4 tuổi lần đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này thì mẹ chồng chú ý và ấn tượng gì với cô gái xinh đẹp này cái lần đầu tiên á hai ờ, đứa con nó quen nhau á thì cũng cả 7 năm yêu nhau à. 7 năm rồi mới cưới á rồi mới dạ, cưới dạ, đúng rồi thế là thì ờ, cái đợt đấy là trang còn đang nhỏ lắm cái thời gian còn đang đi học ờ, là học sinh đấy mới mới quen nhau vậy thôi chứ còn con trai cô cũng chưa nói là con yêu hay là con này kia không nói thì cô cũng không có nói gì luôn giữa mẹ của trang với lại cô là hai nhà gần nhau đi bào mì mướn chung với nhau vui lắm rồi cũng à, nói đùa với nhau mai mốt à, nhà chị có con trai em có con gái thì chị em mình làm xui em nói ờ vậy cũng được trai cô cũng về nói là con à, quen trang á mẹ thấy như thế nào em nói giờ mẹ thì mẹ nói thật về này giờ cái công việc á, của các con là chưa có tới nơi tới chốn thì mẹ cũng muốn là sau này các con có công an việc làm ổn định học hành xong xuôi thì lúc bây giờ cũng tiến tới dạ ờ, đó là như vậy còn chị thì sao có nghĩa là hai bà nhận xui với nhau từ cái lúc mà hai đứa mới có lớp 6, lớp 7 gì đó vậy <laughs> kiểu nói chuyện vui với nhau á dạ mà đến lúc mà hai đứa yêu nhau là năm 19 tuổi cơ thì cái ấn tượng khi mà với vai trò là một người vợ sắp cưới thì như thế nào nói chung là sợ chứ cũng có một cái áp lực là mình sợ và bên gia đình nhà cũng không thích mình biết là ở gần nhau nhà nhau nhưng mà chính vì cái cái cái mình ở gần nhau quá nên đâm ra sẽ có những cái cái tốt cũng sẽ biết về nhau và cái không tốt cũng sẽ biết về nhau mà lo gì hai mẹ thân với nhau quá mà lo gì mà lo <laughs> nhưng mà không cái lúc mà hai gia đình nói vui với nhau về về chuyện làm xui á thì thì vui bình vui vẻ bình thường lắm nhưng mà ý là khi mà hai đứa à hai đứa này nói yêu nhau rồi đó là có vẻ có vẻ là khổ rồi đó có vẻ là... <laughs> thật sự là như vậy luôn cái lúc mà bắt đầu thấy thấy mà lớn lớn xong bắt đầu đi chơi với ảnh xong là mẹ ở nhà mày kia. hmm. mày đừng có yêu hoàng nha tao nói trước rồi đó nha mày không có được yêu nó đâu nha mẹ thằng lao con đi chơi yêu đương gì tầm này nói, nói câu trước câu sau hai tháng sau quay đổ luôn ờ, về về mẹ kêu tao nói cấm quá sai thấy chưa con vẫn biết là cái thời điểm ban đầu con yêu ảnh là gia đình không thích con nhiều con vẫn biết cũng khả năng là vì ảnh thứ nhất là ảnh thực sự ra mà nói hai cái hoàn cảnh hai gia đình nó khác nhau nhiều quá có thể là con trưởng thành hơn ảnh nhiều mặc dù bằng tuổi nhau nhưng mà con ờ, từng trải nhiều Ừ, cuộc sống gia đình khó khăn nhiều nói chung cái hoàn cảnh của nhà trang ấy thì nó cũng nó cũng khác hoàn, hoàn cảnh nhà cô mặc dù là có rất nhiều lời ông tiếng ve xung quanh với cuộc hôn nhân của con với ảnh mặc dù hai đứa yêu nhau cái giai đoạn hai đứa yêu nhau đó mới có 19 tuổi thì tất nhiên là cái tình yêu đó thực sự ra nó nó rất ban sơ nó không tan tính gì đến những cái vật chất phía sau hết và khi con lấy ảnh cũng vậy con không quan tâm về vấn đề đó con chỉ lo là ví dụ vì là ba mẹ sợ là khi mình về mình mình bắt nạt chồng như thế này như thế kia hoặc là ảnh không có tiếng nói trong gia đình lanh lẹ là tốt nhà trong gia đình là phải có người nọ người kia chồng không lanh vợ lanh vợ chồng mà cả vợ lẫn chồng mà đều cục hờ hết thì cũng không tốt à, <laughs> cô nghĩ vậy đó mệt lắm ờ mệt lắm chồng mà.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 6 năm qua thì có mâu thuẫn gì giữa mẹ chồng nàng dâu không? Có, có, có, có, chứ, có, có, chứ, có, có chứ Chuyện nó không lớn thôi nhưng mà cũng có chứ Con dâu cô ấy thì à, nấu ăn á hay bỏ ngọt cô lại không thích ăn ngọt mẹ là người gốc bắc con là con ở trong miền nam từ nhỏ cái thời gian là làm dâu với cô là con năm thôi dạ. xong bắt đầu cô cho ra riêng ở gần đấy ở, ở sát, sát nhà cô à. thôi với lại à, cái à, phần nữa là con dâu này thì nó cứ nghĩ sao nó vậy chứ nhiều khi không suy nghĩ dạ. đúng rồi cô nói con lần vậy mà cô cũng nghĩ con buồn nhưng mà cô nghĩ đi nghĩ lại cô nói là thôi con dâu mình nó dạy nó mới nói ra câu đấy cô đi thăm cái ông anh ở thành phố này này đi sang hỏi con dâu xem là có cái xe số xe kim Hùng không thế con dâu nói là con không có để con điện cho anh hoàng xem có không thế bắt đầu cái à, vợ điện nói à, anh ơi anh có số điện thoại của kim anh hùng không mẹ anh à, đang thì xin số điện thoại của kim anh hùng này lại nói là mẹ anh với lại mẹ em nữa cơ cho nên là cô cũng là sao cái con này nó nói như vậy mà nó nó không suy nghĩ gì ta cô vẫn vui vẻ lấy số nhưng mà cô vẫn để trong lòng nghĩ đi nghĩ lại á cô nghĩ là con dâu mình nó về nhà với mình cả mấy năm trời nay rồi mình biết cái tính của nó nghĩ sao nó vậy nên mình cũng không buồn con con bị anh anh chồng con lên án cái này nhiều lắm rồi nghĩ là mẹ kêu về ăn cơm cái hỏi mẹ nào kêu về ăn cơm thì mẹ ăn chứ mẹ ai hoặc là nói chuyện với bạn cũng vậy mẹ anh hoàng hoặc là mẹ tao có nghĩa là ảnh cứ hay bắt bẻ là ờ tại sao không nói là mẹ chồng tao hay là ờ tôi cứ kêu mẹ anh hoàng con quen đó không để ý lắm không cái suy nghĩ là nhỏ này nó còn phân biệt ha ờ, còn đúng rồi không phải mẹ nó ha phải mẹ nó à, bực mình chứ còn điểm nào chưa hợp nhau nữa không từ phục sức cho đến ăn uống các thứ là nói chung là không hợp nhau một cái gì chỉ có mỗi cái là ví dụ như là mẹ hai vợ chồng mà gây nhau là thường là ảnh sẽ là người bị chửi mẹ này, mẹ cái, sẽ là cái mẹ sẽ la ảnh khó tức là giữa chồng bằng dao là không hợp nhau với cái gì vấn đề quan trọng là phải hiểu nhau cái đã đúng rồi chăm con thì nhiều khi dặn là nói là dạ, dạ. ví dụ gửi dạ, con á thì nói mẹ ở nhà đến bữa đừng có cho uống sữa hay cái nọ cái kia nhưng mà cháu nó đòi thì mình phải cho cho trong cái hồi về đến trưa nó không ăn được cơm cái nó ủa mẹ ơi sao bữa nay Quyên nó không ăn cơm mẹ sao chắc mẹ nhà mẹ cho ăn cái gì à ờ, trời ơi nó đòi sữa mẹ cho hộp sữa mà có gì đâu thì nói chứ đó con dặn mẹ rồi mẹ vẫn còn cho uống mẹ cũng cho uống à, làm sao bây giờ cái bảo nó đòi nó đói quá ờ, nó đói nó đòi nói chung là cái tâm lý của ông bà lúc nào cũng vậy là là chiều cháu bởi vậy cho nên thể mà ở nhà mà chỉ cần mà mà con mà nẹt nó chạy qua nội chạy qua bể nó khóc mẹ đến con mẹ đến con mặc dù chưa đánh nhớ có một lần là buổi trưa đi làm về thấy ông đang cho nó uống nước ngọt trong tính con thì thẳng mà hôm qua ai cho con uống nước ngọt vậy nè chửi từ ngày mai mẹ thấy cho con uống ngọt chết luôn ông nội đứng ông nội đứng ngoài kia thấy là tiếp tục đòi nước ngọt ông nội kêu thôi tao dám sao mày uống cái đâu tí mẹ mày về mày chửi tao chết <laughs> có nghĩa là cái cách của mình khi mình, mình cha mẹ thì lúc nào cũng vậy có nghĩa là cũng muốn rèn con vô nề nếp yeah. Dạ. nhưng mà ông bà thường sẽ cưng nó hai cha chồng mà khó là cũng mệt lắm đó nha yeah. <laughs> Dạ. là ai mày chửi ai đó tao tao uống nữa làm gì tao nhiều khi á con than ở ờ, mẹ ơi tháng này kẹt quá hay thế nội tiền rồi ok nếu mà kẹt á thì mẹ cung cấp cho con đó chứ mẹ không có tiếc tuy là à, mẹ con ít tâm sự nhưng mà cô rất là hiểu như có một lần à, cái đợt nhà cô mới mua cái xe ô tô thế cô nói là à, thôi mẹ mua cái xe ô tô đi về nói chung là à, là của gia đình hết các con đều đi được hết bây giờ mẹ tính là có cái ốp để đằng trước á, của nhà con cái đường đi nhà con á là con cho người ta mướn á là bây giờ con à, lấy lại cái ốp đi đi rồi à, cho mẹ để mẹ để để cái xe ô tô ở đó chứ giờ chưa có chỗ để xe yeah. Dạ cái đầu con dâu nói chắc không được đâu cái uh, ốp đi để cho cái cái, à, cái chị cái chị mướn này chị à, bán này chị qua nhà cho con cũng nghĩ cô buồn rồi nha cô nói chứ trời ơi mẹ nghĩ là mẹ hy sinh các con nhiều mà đất thì bố mẹ cũng cho ờ, để cho mẹ để nhờ tí rồi ví dụ như các con có đi đâu các con cứ lấy đi nhưng mà sao con lại ích kỷ với mẹ như thế về với không biết là tâm điện thoại với chồng sao đó hai ngày hôm sau cũng chưa thấy nói lại là là mẹ ơi cứ để xe đi thế bắt đầu cô mới nói là thôi nếu mà không cho để xe thì tôi xây đằng sau để cái làm cái nhà để xe đến ngày hôm sau nữa sang nói mẹ ơi anh Hoàng thì không biết là anh sao nhưng mà thôi mẹ cứ để cái xe ốt đi mẹ thôi mẹ xây cái đằng sau rồi mẹ không có để nữa mẹ nghĩ mẹ buồn các con á các con không biết hy sinh cho bố mẹ thế nào giận rồi à, giận rồi thế xong bắt đầu hôm sau sang bắt đầu cứ ôm lấy mẹ nó mẹ ơi thì đừng có xây đằng sau nữa mẹ để ốt đằng sau đi cái đầu mẹ cũng còn đang tức mẹ mới nói chứ thôi đất đai mẹ cho các con rồi thì là quyền của các con rồi mai mốt rồi các con lỡ không cho để nữa rồi các con lại bảo là thôi mẹ đem xe đi đâu đem lúc giờ mẹ đem chỗ nào thôi để cho mẹ xe đằng sau cho nó yên yên trí đi thế cũng nghĩ thương con ôm đứa con nó thôi mẹ nói vậy nói thôi nhưng mà mẹ cũng uh, nghĩ trước sau mẹ cũng phải xây cái đằng sau mà rồi nó cứ ôm đứa mẹ nó khóc cũng thương con ghê luôn á ôm đứa con lại khóc luôn nhưng mà rồi hiện tại chiếc xe mình là để bên nhà cô hay bên bên nhà cô <laughs> để làm sao để làm sao <laughs> cái sự tích của cái việc này cũng cũng một phần là vậy tại thời điểm đó khi mà mẹ nói là mình đồng ý ngay nhưng mà về khi mà mình nhắn tin cho ông xã thì ảnh có nói là bây giờ bố mẹ đi ra đi vào xe ý là mình cũng không đi ra vào thường xuyên hay là ví dụ như ngày bố mẹ ra một hai lần thì cái chị đằng trước đó là chị bán đồ tươi cũng rau cỏ đồ thịt đồ cá đó. thì đóng cho chị một cái kệ nhỏ ý để chị đẩy ra khi nào bố mẹ ra chị đẩy ra khi nào đẩy vô cái nhà mình thì nó gần đường con nít ở trong nhà trong sân á mà ví dụ chạy ra đường chị ở ngoài đó thì chị nạt đi vô nên mình nghĩ thì mình nghĩ đơn giản ý là thôi để bố mẹ cứ để đi rồi đóng kệ cái ra cái vô nhưng mà ý là bố mẹ thì bố mẹ nghĩ thì bố mẹ buồn ừ. thực sự ra con cũng không có nghĩ là là khi mà mình nói như vậy là khiến cho bố mẹ buồn sao không buồn chú chú cũng buồn nữa chứ cho đất với người đó người kia nhờ để xe xe cho mấy người đi với ai đi đâu không cho tôi buồn chứ lúc đó đó giận con trai mình hay là giận con dâu của mình lúc là con dâu phát ngôn đầu tiên cho nên cô giận dâu nhưng mà con trai là người quyết định <laughs> à không, đấy anh chồng con là người quyết định thì lúc đó con không lại nói với mẹ con cô mới đi thăm xe về <laughs> dạ. xong bắt đầu cô ờ, con dâu cô mới ngồi ở nhà cô với dạ. con gái con dâu cô hỏi con là mẹ ơi đã đặt được xe chưa bố mẹ đặt được xe rồi nhưng mà ý của mẹ là lấy cái con lấy cái ốt ấy lại cho mẹ mẹ bỏ, bỏ xe con dâu phát ngôn luôn nói là chắc có lẽ là không được cho nên cô mới buồn con dâu à, cô à, đúng rồi à, đúng không? À. cô nói à, cô cho tiền tỷ được mà tại sao mà ừ. mà có tí đất đấy mà không hy sinh cho mẹ tôi để Dạ. thì trong thời điểm đó là con có nhắn tin cho ảnh kêu là thôi để cho bố mẹ để xe đi ý là thuyết phục chồng ảnh thì ảnh cứ cứ muốn để cho chị đứng đó bán thế là con mới nói với ảnh một câu là con kêu là thôi anh anh đừng lộn xộn nữa anh để em ra em nói cho bà đi cho rồi chứ giờ mà ví dụ như bố mẹ có không để xe em cũng không dám để cho bà đứng đó bán nữa cái là lúc sau bố mẹ không để xe nhưng mà vẫn cho cái chị đó chị nghỉ mà con đâu dám để cho chị đứng bán trước đó đâu ý là sợ bố mẹ giận rồi bố mẹ nghĩ uh, này kia mình cũng có chung là mình không phải là vì cái đó cho nên đâm ra mình mình mình chỉ thì mình chỉ nghĩ đơn giản thôi thật chuyện cái chuyện đó nghĩ đơn nó... giản thôi không nghĩ không, không, không nghĩ sâu đâu. được thực chất mà nếu mà không nói ra cái chuyện này đó mà hai người mà giận nhau đó ghim luôn á thì nó nó bùng nổ dữ dội lắm ừ. hầu hết mọi thứ quyết định đó, đều là do ảnh cái tính của ảnh nó rất là sợ để cho ảnh nói chuyện với bố mẹ có nghĩa là ảnh rất nhất là ảnh rất là nóng tính có nghĩa là mẹ mẹ ruột của con rất là hay hay lên án anh luôn cứ mỗi lần ảnh như vậy là làm khổ con nhưng mà ảnh không sửa ảnh thấy cái hậu quả đó luôn á ảnh nói là bây giờ anh đeo mặt nạ sống ngoài đời với xã hội cả đời rồi bây giờ không lẽ về nhà với bố mẹ anh anh cũng như vậy ảnh cứ nghĩ là ảnh còn đang một mình ảnh không có vợ con đứng phía sau nhưng mà nhiều khi bố mẹ suy nghĩ á thì bố mẹ lại nghĩ ờ có khi vợ nó tác động nó đâm ra nó như thế cái tính của ảnh nhiều khi gây rất là nhiều cái cái xung đột giữa hai bên nhà với nhau luôn có khả năng là là 6 năm á, thì hết 4 năm đầu tiên là luôn trong tình trạng là sợ nghĩa là cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì là mất ngủ cứ suy nghĩ ờ mình làm gì sai hay là mình cứ đào bới bản thân mình ý là mình cứ suy nghĩ trong lòng mình ờ mình làm gì sai hoặc là sao mẹ lại buồn thế ý là sao sao mẹ không vui vẻ như ngày hôm qua mà thực ra thì nhiều khi anh chồng á thẳng kêu ôi trời em ở với mẹ được mấy năm anh ở với mẹ mới nhiều nè em cứ nghe lời anh đi mẹ xị hả kệ mẹ đi mấy ngày nữa mẹ bình thường thôi Trời. nhưng mà ý là trong lòng mình á mình qua mình thấy mình nói chuyện mẹ không được vui cái mình về mình nghĩ ủa sao mẹ không được vui ta mình làm gì mẹ buồn ha hay là ai nói cái gì rồi ta đó cứ có nghĩa là suốt 4 năm đầu tiên nó là con bị cảnh đó luôn giữa câu chuyện mẹ chồng nàng dâu này á là có hiểu nhau nhưng ít có chia sẻ với nhau ngày chia sẻ với nhau rồi để xem hôm nay chồng con sẽ nói điều gì nha dạ chú có lá thơ tụi nó giấu đâu rồi <laughs> thấy biên tập điện thoại cho ảnh mà ảnh ảnh ảnh ngồi biết ngắn lắm mà ngồi ngon ngó ảnh không có coi anh <laughs> này tính của ảnh vậy kiệm lời kính chào chương trình mẹ chồng nàng dâu con mong muốn rằng thông qua chương trình này thì mẹ và vợ con thông cảm lẫn nhau hiểu nhau hơn mẹ và bố luôn là cây đại thụ tỏa bóng mát cho con cháu tụ họp à bản thân con và vợ con sẽ hết sức cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất đến với gia đình mình vì bố mẹ có khỏe vui vẻ hạnh phúc thì con cháu mới vui vẻ được con chúc mẹ luôn khỏe vui ạ à. anh chúc em luôn vui khỏe và luôn là người vợ tuyệt vời như vậy nhé nói ít đi nhé <laughs> <laughs> con nói với chú luôn nó ảnh tối ngày nó con nói nhiều đẻ ra một thằng con nó không giống ảnh cái tiếng gì hết giống ý như mẹ nó nói nhiều ý như vậy <laughs> xong rồi cứ cứ mỗi lần mà nó nói nhiều cái quay qua thôi con ơi con đừng có nói nhiều nữa con nói nhiều hồi nữa ba mày đổ thừa về giống mẹ nữa <laughs> nói nhiều nữa đúng là chồng kiềm lời vợ nói nhiều được đây bổ trợ lẫn nhau mà chồng muốn nói rằng dâu điều gì muốn con dâu thay đổi điều gì đó thì mẹ cũng à, mong muốn con vợ chồng con à, sống vui vẻ rồi hạnh phúc trọn đời con thì con không mua muốn mẹ thay đổi cái gì cho con hết nhưng mà ý là con chỉ muốn là ví dụ mẹ cởi mở ra một xíu có những cái mẹ không hài lòng biết chứ thì mẹ cứ nói mẹ cứ nói chia sẻ thẳng thắn ví dụ như con có buồn cái lúc đó nhưng mà xong rồi thôi mẹ con hiểu nhau chia sẻ để hiểu nhau nhiều hơn dạ <laughs> Ê, sao mỗi lần ôm hôn như thế thì mẹ chồng nàng dâu lại yêu thương nhau nhiều hơn một kỷ niệm để nhớ có dạ. tham gia mẹ chồng nàng dâu nhá dạ. mỗi lần nhìn lên lê lộc cái hai mẹ chồng nàng dâu ôm nhau là quên hết